người hôm qua em thấy là ai đây sao anh lại chết lặng như vậy một giờ đêm sao anh còn chưa nhắn tin về em cứ mãi ngân ngờ chờ anh tại sao yêu đến thế lại gian dối con tim em vỡ tan và rồi tưởng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời Sag nur, du dại khờ thôi ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây dại khờ thua ấy khi đan bàn tay